tứ kết cúp C1 và đã có 4 đội bóng đi vào vòng trong. Thì anh em thấy trong khi đó à, Inter Milan và thằng AC Milan là hai đội bóng của Serie A sẽ gặp nhau trong cái trận bán kết lượt đi nha anh em. Thì anh em thấy trong khi đó cả hai này gặp nhau vào lúc 3 giờ ngày 17 tháng 5 nha anh em. Còn bên phía hai đội à, bóng tiếp theo đó là hai đội bóng cực kỳ à, lớn ở ngoài tại hai cái giải La Liga và ngoại hạng Anh nha anh em trong khi đó hai thằng này gặp nhau giống như trận này là trận chung kết sớm luôn nha anh em đó là giữa thằng Man City và Real Madrid sẽ gặp nhau vào ngày 18 tháng 5 thì anh em thấy thằng Real Madrid và thằng Man City là hai cái đội bóng mà đánh giá mạnh nhất trong cái bảng đấu cúp C1 nhưng mà hai này sẽ gặp nhau trong cái vòng bán kết thì giống như mà cái trận này là có thể là cái trận chung kết sớm của cái đấu um, giải uh, cúp C1 luôn nha anh em trong khi đó thằng Inter Milan và cái thằng AC Milan là hai đội bóng đến từ uh, Serie A nhưng mà hai thằng này nó sẽ gặp nhau ở ngoài vòng bán kết nha anh em để kiếm ra một đội tiến thẳng vào cái vòng chung kết thì um, đó là cái lịch trận ờ, những trận bán những đội mà được đi vào trận bán kết nha anh em còn bên phía cúp C2 thì MU đã vừa chính thức bị loại khỏi cúp C2 nha anh em thì thằng Sevilla sẽ gặp thằng Juventus vào lúc ngày 19 tháng 5 thì anh em thấy còn thằng Leicester và thằng Roma thì gặp nhau ngày 19 tháng 5 luôn nha anh em hai này gặp trùng giờ thì anh em cũng thấy thằng Roma có một cái trận đấu thi trên sân nhà của mình để loại ngược dòng rất là hấp dẫn trong cái trận đấu vừa qua thì nếu mà anh em nào cũng đã xem rồi thì anh em cũng thấy nha thì đó là cái danh sách mà bốn đội thi à, được vào à, bán kết nha anh em à, của cúp C1 và cúp C2 thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em thêm cái trận đấu vòng thứ 31 của ngoại hạng Anh nữa nha anh em đó là trận của thằng Fulham và Leeds United diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 22 tháng 4 đó là ngày thứ bảy nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh đó, thì thằng Fulham đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng có 42 điểm sau 30 vòng đấu thì nếu mà anh em cũng đã thấy trong khi đó à, thằng Fulham tuy mới vừa lên hạng trong mùa này nhưng mà thằng Fulham đang có một cái vị trí thứ hạng và cái phong độ cực kỳ tốt ở ngoài hàng Anh. Trong khi đó thằng Leeds United đang có vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 29 điểm sau 31 vòng đấu. Thì Leeds United đã trụ ở ngoài hàng Anh cũng rất là lâu rồi nhưng mà Leeds United được cái phong độ không tốt nha anh em mùa này Little United có nguy cơ đang cách vị trí đèn đỏ chỉ có đúng hai điểm thôi đang đứng cách vị trí cầm đèn đỏ chỉ có hai điểm thì nếu mà Little United không có thể vươn lên trong những trận cuối này thì Little United sẽ có một cái nguy cơ là sẽ tụt xuống hạng nhất Anh lợi nha anh em thì bởi vậy à, trong những trận cuối Little United sẽ dành hết sức mình để đá để có thể kiếm um, 3 điểm để có thể vươn lên vị trí chắc ăn trên bảng xếp hạng thì um, còn trong trong cái lịch sử gần nhất thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà thôi Fulham Fulham à, có một trận thắng gần nhất giữa trước à, Everton với cái tỷ số là 3-1 nè thì anh em thấy trong khi đó thằng Fulham trong 10 trận gần nhất thì Fulham đã thu hết 5 trận và thắng hai trận và để hòa 3 trận còn bên phía thằng um, Leeds United thì anh em thấy Leeds United trong 10 trận gần nhất thì đã thắng 3 trận và để thua 6 trận và để hòa một trận trước thằng bờ Brighton thì anh em thấy thằng bờ Brighton trong mùa giải này mạnh cỡ nào nhưng mà thằng Leeds United vẫn cầm hòa được thì nói chung nó giống như nó kỵ màu nhau thôi anh em đội này nó kỵ đội kia đội kia nó kỵ đội nọ vậy nếu mà trận này Little United có thể thắng được Fulham với cái tỷ số cách biệt từ một vàng đấu lên thì Little United sẽ có chắc cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng ở đây có thể mùa sau thi đấu à, ở cái đấu trường ngoại hạng Anh nữa nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu cho tất cả anh em xem thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này trong 4 trận gần nhất đây nè đây anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì uh, thằng Fulham đã thắng hết hai trận rồi anh em thấy hai trận gần nhất là thằng Fulham thắng nè hai trận trước đó thì một trận liếc thắng và một trận hòa thì anh em thấy hai thằng này trung bình của nó trung bình nó gặp nhau á, thì cái tỷ lệ nó hòa với um, nó chia đều ra tỷ lệ cũng rất cân bằng nha anh em bởi vậy mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem đó là cái trận mà cái thằng uh, Fulham ăn với tỷ số 32 trên đấu trường cúp ngoại hàng Anh lượt đi nha anh em thì anh em thấy trong cái trận đó trong hiệp 1 là tỷ số là một đều là cái trận đó đội chủ nhà là thằng Little United chấp chứ cái mã kèo là 0,5. Đó anh em thấy trong trận đó mà thằng Little United chấp 0.5 thì à, đội hình dự kiến ra sân lúc cái đội hình ra sân lúc đó là bên phía Leeds chơi với sơ đồ là 4231 là bên phía thằng Fulham cũng vẫn chơi với sơ đồ 4231. Thì anh em thấy cái đội ghi bàn đầu tiên là cái đội um, Leeds United nè, đi ghi bàn vào phút thứ 20 và phút thứ 26 có một bàn gỡ quà dành cho thằng Fulham và qua thứ phút 74 ờ, 84 thì thằng Fulham nâng lên với tỷ số là 3-1 nè 90 cộng 1 thì cái thằng Leeds United nó mới gỡ là cái bằng là 2-3 thì anh em thấy trung bình hai hàng này đã có thể với anh em vào những cái mã kèo rung thì nó sẽ tỷ lệ thắng cao hơn còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó tới 9 quả góc bên phía Leeds United chỉ có 3 quả mà bên phía Fulham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 đây thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Fulham đội chủ nhà được lợi thế chủ nhà chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì giống như mình đã nói với tất cả anh em rồi hai này gặp nhau trung bình nó từ hai bàn thắng đổ lên không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là tài 2,25 nhưng mà anh em nào chơi trang thì anh em có thể chờ cái mã kèo tổ tột xuống còn hai quà thì anh em hả vào cái mã kèo là tài xỉu hai quà thì đó tỷ lệ anh em thắng kèo và quà kèo nó sẽ cao hơn giống như hai hàng này có tỷ số một đều hoặc là có thể full ham ăn hai không nè à, little ăn hai không nè thì anh em sẽ quà kèo còn anh em vào cái mã tài 2,25 nếu mà ra tỷ số một đều hay không không hai thì anh em sẽ lỗ lỗ nửa kèo đó bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo mà lợi thế cho tất cả anh em nhất thì à, có rất là nhiều anh em nhắn tin về xin kèo mình nói là mà anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò bữa giờ thua nhiều vậy lắm thì bà mình đã khuyên anh em rồi mình nói trên video với anh em biết bao nhiêu lần là hiện nay tới cuối mùa giải rồi rất là nhiều cái cái mã kèo mà nhà cái đưa ra để cho à, tất cả anh em khó đánh giống như trên dưới tài xỉu nhà cái đưa ra cho tất cả anh em những cái mã kèo đó cực kỳ khó đánh nhưng mà anh em phải biết anh em à, đăng ký trang anh em đầu tư thêm những mã kèo phụ giống như góc thẻ nè thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn anh em chơi là chủ yếu anh em kiếm lợi nhuận chứ anh em chơi thì anh em chơi gì ghiền á, thì uh, mình không có gì để nói với anh em nữa anh em chơi gì ghiền thì anh em đang uh, ờ, đốt tiền chứ không phải là anh em chơi để anh em đầu tư nha chơi gì ghiền thì anh em chỉ đã gần đánh trên dưới tài xỉu anh em đánh để anh em xem thôi chứ anh em đâu có phải đầu tư anh em kiếm lợi nhuận đâu chủ yếu là mình chơi những cái môn này tuy ghiền thì có ghiền thiệt nhưng mà anh em phải kiếm được lợi nhuận anh em mới có thể ghiền lâu dài được còn anh em mà chơi anh em ghiền mà anh em thua không thì anh em ghiền làm gì À, thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận giữa thằng Fulham và thằng Leeds này luôn thì anh em thấy mình có chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo trên màn hình thì anh em có thể chia đều bốn cái mã kèo này ra anh em nằm à, để cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì đây là bốn cái mã kèo thì anh em có thể nằm nguyên trận là anh em nằm dưới là nằm thằng Leeds United thì tại sao à, trong trận này thằng Leeds United là nằm sân khách mà được chấp với mã kèo 2,0,25 nhưng mà anh em mình cho anh em nằm thằng Leeds thì anh em thấy thằng Leeds đang cần đang cần trụ lại cái hạng ngoại hạng Anh để có thể mùa sau thi đấu tiếp ở cái giải ngoại hạng Anh. Thì thằng Leeds đang nằm một cái vị trí không an toàn trên bảng xếp hạng. Nếu cái trận này thằng Leeds để thua nữa thì thằng Leeds nó sẽ tụt xuống cái vị trí cầm đèn đỏ. Thì bởi vậy thằng Leeds nó sẽ quyết tâm thắng trong cái trận này để có thể đứng lên một cái vị trí an toàn nhất trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh và nếu mà tấn công nhiều thì à, anh em cũng có thể vào cái mã tài thì hiện tại tài là 2,25 thì anh em có thể ờ, chờ ra sang tầm 5 đến 7 phút thì anh em vào cái mã kèo là tài hai thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn thì giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chờ được kèo tuột giống như anh em chỉ vô trước trận đấu một tiếng đến 2 tiếng là anh em đã vô kèo rồi còn giống như anh em chơi trang giống như mình thì anh em chờ trận đấu ra sân 10 đến 15 phút chưa có bàn thắng anh em vào cái mã tài 1,75 luôn cũng vẫn bình thường thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn đó anh em quan trọng là anh em phải biết cái vấn đề mà anh em đang chơi như thế nào thì hiệp 1 anh em cũng có thể chờ tài xỉu tuột xuống 0,75 nè anh em vào cái mã tài hoặc là 0.5 luôn anh em vào cái mã rung cũng được mà mình sợ nó có bằng thắng sớm bởi vậy anh em nên chờ tuột xuống còn 0.775 á thì hoặc là ăn 85 hoặc là ăn 9 anh em vào cũng được thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn không cần thiết mà anh em phải chờ ăn đủ đâu nha miễn ăn 8 ăn 9 gì cũng được miễn có ăn là được anh em không cần thiết phải ăn đủ thì anh em cứ nằm thêm một cái mã tài góc 4.5 nữa thì đợt này thằng Fulham với thằng Leeds United hay thằng Leeds United buộc phải công nhưng mà công nhiều quá thì góc nó cũng phải nhiều đó thì anh em cứ nằm vào cái mã tài góc 4.5 thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nữa thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em chủ yếu là anh em chia đều kèo ra anh em nằm bốn cái mã kèo luôn thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn còn anh em nào mà đang chơi ngoài qua thầu qua cỏ không thể chờ kèo được và không thể um, um, có những mã kèo thơm để đánh á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 nè. Anh em thấy cái tên Zalo là kèo